có đứa nó nói anh sao anh di anh di nhập cái hũ gì giống cái hũ muối tiêu vậy cái nó trời ông nội ơi đốt mỡ mà ông làm như quay protein vậy đó đòi bự mùi vị này nó ngon cách pha rất là dễ tan nên nói về cái cái độ tan nói về mùi vị nói về đóng gói nói về đẳng cấp thì thằng này không có gì để bàn cả Xin chào các bạn đến với chương trình Review Sub của Di Nguyễn <coughs> Thì uh, à, Di cũng có đọc cái comment các bạn à, feedback ở dưới những cái clip uh, clip Thì uh, các bạn có góp ý nói rằng nó là xanh diễn pha luôn đi Thì uh, xin thưa các bạn, đây không phải là chương trình quảng cáo sub Quảng cáo sub là một cái video ngắn, nó thời lượng chừng 2-3 phút gì đó do media làm nó nó nói tổng quan về sản phẩm chức năng của sản phẩm cái đó là quảng cáo clip còn cái này quảng cáo sản phẩm còn cái này của duy làm là review tức là đánh giá đánh giá những cái điều quan trọng nhất của súp và cái sự so sánh giữa các sự các cái loại súp giống nhau nhưng mà giống nhau về công dụng nhưng khác nhau về cái hãng hoặc là đánh giá về cái cảm nhận người dùng đó đây là clip đánh giá nên các bạn cứ tưởng tượng đi không phải là giờ bỏ của thị nào như nãy bỏ vô bỏ vô pha lắc lắc tan cái chuyện bỏ mỏ uống ừ. thì cái chuyện đó nó bình thường cái súp nào nó không phải vậy cả nha cái chuyện bây giờ bà đừng hỏi dư ơi sao lắc sao tan hoặc là các bạn anh yeah, sàn trong trong này có sản phẩm có có thành phần gì không thành phần là clip quảng cáo còn này là review đánh giá chỉ nói sơ qua cái sản phẩm nhưng mà mình nói sâu hơn về cái cảm nhận nó và về cái những cái thế mạnh cái đẳng cấp cũng như là cái cơ duyên tại sao có nó à, trên tay là gì bạn trên tay là cái gì gì kệ nó không phải là quảng không phải là review nó mà này là phụ thôi đó cái loại nhỏ nhỏ xinh xinh này Di đã đưa biết bao nhiêu cô gái cô gái lên đường diệt mở nghe đó trời ơi con gái mở bụng nhiều đúng không bạn cái này nó thiệt á này đốt mỡ dằn bột đốt mỡ dằn bột cái này là duy ngày à, xài à, hai hai muỗng nha này nó, nó hay lắm mà thôi lỡ rồi nói luôn đi nói nó luôn đi thêm clip nữa nha mấy em media chịu khó đi hôm nay tuần anh tha tụi em rồi thì giờ mình vào ba clip nha cái này là qua Wakralin dạng bột dùng để đốt mỡ nó là một sản phẩm đốt mỡ nha rất là hiệu quả và rất là đặc biệt và nó đó thì nó nằm ở trong những cái dòng sản phẩm đốt mỡ dạng bột mà năm 2019 á BBT phân phối rất là nhiều sắp tới tới là Lipo Dynamic ghê chưa qua Kralin thằng này nó có dạng viên nữa nha thằng này nó vừa có dạng viên mà nó vừa có dạng bột nhưng mà cái dạng bột là cái nó lạ mà cái nó mới mà cái nó hay cái này làm quà tặng là tuyệt vời mà bỏ túi quần đi thiệt á bạn mua thùng đi 12 hũ đó vô tặng 12 con bạn bảo đảm tụi nó về tụi nó kể cho nhau nghe về bạn đó quá đẳng cấp Dương mơ tặng quà đâu mất tiền đâu hủ đây mấy trăm ngàn gần triệu bạc chứ tặng phát một ấn tượng quá trời luôn khui hộp khui hộp làm luôn tại bữa nay tới giờ uống bạn nè nói cho mà ghiền nè dạ má ơi tối bụng rung tay luôn dạo này dạo này cố gắng à, gọi là xuống hai ba ký mấy ngồi văn phòng nhiều quá nó bự nha bột mạnh lắm bột nó siêu mịn cái muỗng nè có đứa nó nói anh sao anh di anh di nhập cái hũ gì giống cái hũ muối tiêu vậy cái nó trời ông nội ơi đốt mỡ mà ông làm như quay protein vậy đó đòi bự à một muỗng đổ vô rồi chơi đây nắp lại không rồi bạn biết nãy giờ nói chuyện ra hơi bạn biết gì không khát nước mà bây giờ á mơ mà khát nước là uống phát bình đó không khổ rồi nha bây giờ chơi nè lý do tại sao BBT phân phối và phát triển này tại vì đơn giản nó là của RHB mà RHB là là chiến lược là người tình mới không nói nhiều nữa RHB là chiến lược là người tình mới nha và thêm nữa đó là đối với đốt mỡ thì các bạn đã biết trên giang hồ nó tồn tại cái bộ ba thần thánh đốt mỡ rất lâu rồi đúng không bộ ba thần thánh đốt mỡ là libo trắng đen thêm một thằng amino hoàn chỉnh thì khi mà uống ờ, bộ ba đốt mỡ vậy hoài á các bạn nói Di ơi em bự quá liệu trình của em hai tháng rồi giờ nó chưa nó chưa như ý nữa em chơi nữa được không wow, anh cà phê mà anh có thể chơi thì cũng được nhưng mà cái vấn đề này nó tích lũy caffeine mà hiểu không Duy không biết là cái buổi tập của bạn nó xả hết caffeine chưa đó nếu mà cái buổi tập của bạn nó xả hết caffeine như Duy á thì Duy uống thiệt chứ Duy uống bộ ba thần thánh 2 năm cũng bình thường Duy uống hai ao clip hai năm uống rượu hoặc cao hai năm không nghỉ thậm chí hai năm gì uống từ lúc mà mở BBT tới giờ 7 năm rồi đó oh my God vấn đề là chúng ta làm hết được cái lượng phê đó còn các bạn khi các bạn tập mà bạn không làm hết lượng cà phê đó rồi lượng caffeine nó tích lũy lại nó tích lũy lại thì sau này thì chúng ta phải có thời gian nghỉ tháng để xả cho nó hết vậy mà thì đó cái này à, dùng để xả trong trường hợp đó hiểu chưa tức là bạn đã dùng bộ ba thần thánh hai tháng rồi bây giờ bạn muốn ngưng tháng để bạn nhưng mà bạn vẫn muốn nó đốt mở tiếp cái này hoặc là lipo dynamic hoặc là lipo trắng đó là những cái giải pháp hiểu không nhưng mà cái dạng bột này nó lạ hơn cái dạng nước nó ngon cô lộn xin lỗi bạn hơn, hơn dạng biên nó ngon hơn uống nó có bị bạn nhưng mà cái điều quan trọng là uống vô nó có cảm giác liền nó cho chúng ta một cảm giác sự tỉnh táo vậy thì tại sao di dụng này làm quà tặng mà hiểu không bây giờ nhân viên nhân phòng buổi sáng nó xuống cà phê đúng không uống cà phê có thể là dân nghèo thì uống starbucks đó còn dân giàu á, thì uống cà phê à, việt nam trường trường cái gì mẹ ơi cái đồ ta bất nước dảo không à, nó có 5 đô lon thôi mày tưởng nó thật sự với việt nam mình nhiều khi bực mình ghê mà cái starbucks đối với bên mỹ á là cái quỷ nó giống như là cái gì cái kêu là cái gì ta nó giống như là cái gì mà nó rẻ tiền á nó thiệt sự cái starbucks là cái thương hiệu lớn nhưng mà cà phê của starbucks là, là cà phê thuộc dạng là bình thường giống như uống nước còn nói về cà phê á kiếm qua đi nha các bạn cứ kiếm qua đi qua cho các bạn mang đến cho các bạn một cái một cái chất lượng đẳng cấp của cà phê buôn mê nhắc mới nhớ nguồn đóng cà phê trộn không biết pha ông nội giờ không dạo này mua đồ tặng nhiều lắm vậy thì á cái này á nó hoàn toàn nó thay thế được bạn một cái buổi cà phê buổi sáng mà đẳng cấp thôi buổi cà phê buổi sáng rất nhiều đó cái buổi cái buổi cà phê buổi sáng của bạn là gì tỉnh táo và đốt mỡ đúng không nhưng mà cái này nó cũng vậy tỉnh táo và đốt mỡ mà cà phê làm gì đốt đốt nó cho vui thôi ly cà phê đen không đốt mỡ nhưng mà cái này nó không có cà phê nha mà cái này nó dạng giống như steam free vậy đó cái này thành phần chính của nó là mình nhìn thấy không đó có trà xanh đó giống như mình ờ, người đã bên, bên trà đạo uống trà thấy không có cla có ờ, eo cà đó có thêm mấy thằng nữa không có cà phê nên thằng này được quy vào dạng là đốt mở steam free nó giống như ly bổ trắng nhưng mà ly bổ trắng uống vô không cảm giác như này mấy cái thằng steam free uống vô không cảm giác nhưng mà bạn khi mà bạn uống ly bổ trắng đó, là tối bạn sẽ đi đái tại vì sao cơ thể bạn nó hoạt động nó trao đổi chất nó tích ra nước bạn phải đi xả nha còn thằng này thì uống bằng ngày không uống tối nha ly bổ trắng uống tối được thằng này không uống tối tại vì thằng này á mặc dù nó là nó nó nó là nó là dạng không kích thích nhưng mà khi mà chúng ta uống vô đó chúng ta vẫn có cảm giác cái cảm giác là do những cái chất trong đây nó mang lại nè có thể là a eo cạc nè trà xanh chứ nó không phải là kích thích của cà phê nên không có sợ dư cà phê hiểu chưa một ly cà một ly này buổi sáng nó rất là quan trọng nó quan trọng cực kỳ cái chỗ đó gì nhấn mạnh nó nó có thể hắt được một bữa ăn thí dụ như bạn á buổi sáng bạn chắc chắn mà phải ăn mà phải làm được đúng không nhưng mà như nó thật với bạn nó nó sát là bạn đừng muốn ăn hắt là sao tức là uống chứ tôi không ăn nên chúng ta hiểu cái câu này như thế nào cho đúng giống như bữa nay nè duy có một chuyện nhà bên quận chín có vấn đề sáng dậy chạy bển giải quyết trên đường từ đây bển nó kẹt xe thấy mụ luôn chạy hai tiếng đồng hồ mới tới trước khi đi duy quốc này chạy hai tiếng đâu đói đâu đúng không thì hai tiếng nó đốt mở quá sướng luôn hai tiếng là hai tiếng nó đốt mỡ quá sướng nó giá trị nằm chỗ đó đó xong rồi qua tới bển uống liên body bộ ba bạn làm không được đâu nha bạn cái dạng viên mà không làm được dạng viên bằng uống vô thì uống chút xíu phải ăn liền còn cái dạng nước cái dạng nước đó, pha ra uống vô nó cầm cự được cơm đói cho bạn cái cả cái đó chúng duy tạm gọi là chúng ta hắt một bữa ăn nhẹ trong vòng hai hai tiếng bạn nội yếu, yếu đừng tiếng cũng đỡ cái đó là cái lợi thế của dạng à, bột nha các bạn không những dạng bột của qua Guanolin này mà nó còn là dạng bột của những thằng tiếp theo và sắp tới là về lipo Dynamic nghe cũng khủng bố lắm phải giỡn đâu năm 2009 là một năm mà nó phát triển rất là nhiều sản phẩm 2019 nhìn cái gì lâu lâu lộn một lần thôi mà làm ghê học dịch còn lộn năm 2019 là một năm mà phát triển rất là nhiều dòng sản phẩm sản phẩm nó đa dạng về mùi mà nó đa dạng về chủng loại à nên duy cố gắng dành thời gian để trải nghiệm vậy thức này xài sao đây ngày tối đa hai lần sáng một lần và bây giờ là một lần rồi bạn đúng không tập buổi tài chiều tập buổi chiều công thức bạn tập chỉ có sáng với chiều thôi đúng không vậy thì một lần bạn dùng trước tập một lần còn lại dùng cách ra thí dụ di tập buổi sáng sáng ngủ dậy là di quất muỗng này xong rồi di làm gói liêm hiểu chưa Di làm có liên Xong rồi Di đi uống ao clip Di tập Còn Di tập buổi chiều á là Di ăn sáng uống này Xong rồi à, uống có liên ăn trưa Xong rồi tới chiều tập quất này Duy hạn chế bữa ăn tự nhiên nhiều lắm Nhưng mà khổ cái đời ham ăn tối nào ăn cũng ác hết Cái đó là sự thật nha Bây giờ khi mà các bạn là một cái người hoạt động trong lĩnh vực trí óc á đó, đó tức là nhân viên văn phòng học sinh sinh viên đó thì bạn sẽ cảm thấy là cái cái cuộc cái cuộc sống này thời gian rất là ngắn mà chúng ta cần phải trải qua trải qua rất là nhiều cái công việc những cái nhiệm vụ của một ngày mà để chúng ta có được sự minh mẫn sự tập trung đó đó nó nhìn cái nó ngáp mới nói nãy giờ nó quay phim nó ngáp mùi mấy cái vậy đó mà <laughs> thấy thấy ứa gan không đúng không bởi vì cái thằng này là thằng của bắp thằng không có tiền của quarin quaralin rồi vô phải uống cái gì aminolin rồi vô đúng không các bạn nên nó cái cuộc sống nó khác nhau hai cái vấn hai người hoàn toàn khác biệt một người quá tỉnh táo một người quá tập trung nói chuyện quá lưu lót phản xạ rất nhanh thần thái lúc nào cũng tươi tỉnh hết thằng kia nó vô làm nó ngáp trời ơi nó ngáp từ đầu buổi tới cuối buổi luôn ngáp như thằng nghiện vậy đó thì cái cái việc mà chúng ta là gamer tri thức gamer văn phòng nó nó nó nó nó nó cần phải có một cuộc sống nó nó tạm nó được nó phải chất lượng đúng không mà chúng ta phải có một cái cuộc sống chất lượng thì chúng ta mới làm được tiền chứ còn bây giờ nhưng đó nó ngáp hoài vô làm được cái gì trời ừ. đúng không bạn tập gym tập không nổi nữa vô ngáp ngáp hoài mà khi mà gym mơ mà đi làm lao động văn phòng khả năng tích mỡ cao hơn người thường ngồi nhiều bạn ngồi nhiều ít vận động cường độ vận động nó không có đều trong ngày mà hiểu không đó nên chúng ta cần phải tối ưu cái bữa ăn đó, tối ưu bữa ăn là một được phải phối hợp các thực phẩm bổ sung cho nó đúng nhớ cái này là một ngày hai muỗng nha nào guanalin này nó thật sự giờ là chỉ xài luôn chứ tạm nguyên qua rồi lắm xài này rất ok và làm quà tặng rất đã bởi vì đi vô hát tặng đồ lắm mà bởi vì nhiều khi mấy mối quan hệ ngoài xã hội nhiều gái gú này đọc cái kia là tặng súp không à tặng riết uống đẹp quá trời nãy giờ à, chúng ta đi qua giới thiệu một cái review một cái sản phẩm riêng lẻ đúng không tức là cách uống cái mùi vị cái mùi vị thì nó ngon nhau liếp chứ mà có thật sự á mùi vị này rất là ngon cách pha rất là dễ tan nên nói về cái cái độ tan nói về mùi vị nói về đóng gói nói về đẳng cấp thì thằng này không có gì để bàn cả đúng không nó quá tốt rồi một cái hũ nhỏ gì không à ba chục lần dùng giá như mấy trăm ngàn quên cái này sale nó bán nó biết nhưng review nó không biết bạn ơi khổ vậy cái vấn đề quan trọng nhất là bạn không giá đúng không không giá nhưng mà nó giờ thật sự bạn không biết luôn đó tại vì bây giờ công ty bbt nó bự rồi bạn giá là mình hết quan tâm rồi hồi xưa công ty bbt nó nhỏ là mình làm giá luôn bây giờ giá là không bộ phận giá nó ngồi làm riêng luôn tự tự nó quất luôn à nên nhiều khi nó có event mà hỏi kia có event gì không hay xôi à event nào anh biết thì biết còn event nào anh không biết thì thôi vậy thì một cái sản phẩm á, thường thường nó phối với những cái nào để cho nó nó mang một cái stack gọi là tối ưu thì thằng này là cái gì bạn đốt mỡ đúng không đốt mỡ kiếm mấy bà con đốt mỡ nó phối chung cho vui CLA cái này giống như tặng phải cho bán là nó rẻ lắm thằng CLA này cũng đốt mỡ nha xài chung này siêu rẻ luôn hai ba trăm ngàn ngủ á rồi isobot thằng này là quay đúng không quay mà quay đốt mỡ quay isobot nói nhiều lần rồi đó thằng này là quay vừa quay mà vừa đốt mỡ luôn đúng không nó xài chung thằng này xài sao tập nha chúng ta xài hàng này sau tập nhưng mà hàng này chúng ta xài nè trong ngày hàng này chúng ta xài trước tập và một thời gian khác sau đó khoảng 8 tiếng nói chung cái nguyên tắc của xài fast burner thì chúng ta xài cách ra khoảng thời gian như đó 8 tiếng trong đó con lần cố gắng trước tập nào nữa ta à thằng này thằng này quá dữ rồi thằng này là aminoline thằng này không thể thiếu bạn nói chung này cái này là hai thằng này cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng thằng này duy sẽ nói vào clip khác nha nhưng mà thằng này là cực kỳ quan trọng nó xài stack chung với thằng này hai thằng này sẽ cùng đi châu âu với duy nha còn thằng này ở nhà thằng này tại châu âu không có tập không có tập thì thằng này ở nhà còn thằng này rẻ tiền quá cho mày nhà luôn đi hai này thôi với mấy kia nữa còn khi quật cao nó thiệt với bạn về tự nhiên thằng thằng thằng đó bên nó nó nó được nhập việt nam một cái mấy hãng kia biết bán gì luôn mà gì nó không có đó hiệu quả cao nó có luôn nè đó nguyên bộ fan rsb còn gì nữa không thôi nhiêu đây được rồi nhiêu đây là sinh viên xài được rồi bạn không nó thiệt căn bản sinh viên xài nhiêu đây ổn rồi ổn à còn cái ram ti nữa ram ti thôi lỡ rồi bào bào luôn đi còn cái ram ti nữa đoạn hai này luôn nè nói chung cái hàng rsb đường cái nó không có mắc các bạn nó rẻ nó nó bạn bào thoải mái là sinh viên xài vụ ok nhưng chụp hình lại à, bạn nào có được cái stack này nhiều khi có có, có nhiều cơ hội lắm nha bạn tắt sinh viên đây đây tắt sinh viên nha tắt sinh viên rsb à, không sinh viên nào mà muốn giảm mỡ nha còn sinh viên mà muốn ờ, cái khác thì mình, mình đổi chút đỉnh mình bỏ mấy giảm mỡ mạnh ra mà để với mấy giảm mỡ nhẹ thôi tại vì giảm mỡ mạnh lần này giảm mỡ mạnh nè mà chỉ có thằng này giảm mỡ mạnh thôi nha thí dụ cái stack mình có thay đổi được mà ví dụ như thằng nào giảm mỡ mạnh thì nó mua này không giảm mỡ mạnh cất này vô thành giảm mỡ nhẹ giảm mỡ nhẹ là gì là tăng cơ giảm mỡ đó bà đúng không giảm mỡ nhẹ tùy bạn thôi bằng mạnh thì bạn bỏ thêm này nhẹ rút này ra xong à, tắt tắt sinh viên tội nó rẻ lắm mà đừng có sợ bạn ơi dù vụ gì chứ rệt b nó đầu mũi rệt b nó rẻ vì sao tại thứ hai á là thứ nhất á, là rệt b á, là nó mới vô việt nam thứ hai là rsb là chủ lực của bbt phân phối độc quyền và cái thứ ba nữa đó, là cái vốn của bbt đổ vô rsb rất là nhiều wow. hiểu không đó, đỡ nhiều để cho nó không chính sách giá tốt trong thời buổi ban đầu còn thời buổi sau nó có lên không biết nha nhưng mà bạn nào chơi với Duy Nguyễn rồi đó bạn thấy có lên gì không đúng không đó 7 năm có nào lên đâu rồi thêm cái nữa nói tiếp chia sẻ trải nghiệm các bạn nào mà uống mấy phát banner á cái chuyện đi đái nhiều là đã nha không phải vậy đâu khi mà các bạn uống phát banner các bạn đi đái nhiều là nó đã bạn nhớ cho duy đái nhiều đốt mỡ đái nhiều đốt mỡ được có cãi nha nó nó có rất cái nhiều cái cái cái lý giải tại sao đái nhiều mà đốt mỡ đâu bạn nào theo dõi vlog của duy 4 5 năm về trước thì bạn đã hiểu được 70% câu chuyện rồi đó đó cuộc đời chúng ta được lợi ăn lợi tiểu là ok lợi ngủ nữa đúng không cuộc đời thì vậy thôi cái gì một ăn ngon ngủ ngon đó cần có chỗ xả đó xả lũ xả lũ thằng thằng thằng cái thằng media này nó quay cái biểu cảm rồi đó ví dụ như bây giờ bạn tưởng tượng các bạn uống càng ít nước bạn càng đốt mà khó nha nên nói thiệt cái thời điểm á, mà Di uống một ngày 15 lít nước thì đốt mỡ tốt hơn giờ bây giờ làm như nó bận quá làm biến uống nước luôn mà giờ còn có 8 lít chắc phải nâng lên 10 lít mà khi bạn uống nước nhiều cơ thể bạn sẽ trao đổi chất nhiều trao đổi chất nhiều nó dùng cái calo đó để nó trao đổi chất calo đâu calo trong mỡ mà muốn móc cái calo đó ra phải có gì phải có phát burner mà phát burner là thêm thúc đẩy cái đó hoạt động nữa nó xào tới xào lui xào xuôi xào ngược bạn vừa tập gym bạn vừa nói nhiều bạn vừa thở mạnh rồi bạn vừa làm này làm kia bạn vừa đi tiểu nữa đốt mỡ tự nhiên nó nặng vậy đó bạn nghe nên giờ nãy giờ nó cũng hơi sắp sắp rồi nè nhưng mà không sao ghìm được bạn ghìm được đó nên các bạn đừng có sợ các vitamin uống tiểu sa vàng đâu rồi đây biovite vitamin uống tiểu sa vàng chắc chắn nha uống vitamin tiểu không vàng là vitamin giả rồi đó, đó là những cái dấu hiệu mà bạn nhận ra còn cái thằng này không làm mất ngủ thằng Quaralin này không làm mất ngủ thằng Quararin này nếu mà nói thật với bạn bạn không nhiều mỡ bạn cũng vẫn có thể xài bạn vẫn thể xài nó mục tiêu dành cho sức khỏe dành cho cái sự tỉnh táo và độ tập trung đúng không cái năng suất của bạn á ví dụ như một ngày bình thường bạn nhân viên văn phòng bạn dùng Quararin đi cái năng suất bạn làm việc phải là một gấp rưỡi lần bình thường chắc chắn với bạn sáng bằng đề bàn muỗng chiều bằng đề bàn muỗng suốt buổi làm mà rất tỉnh táo ít sai lầm nó thật sự nó làm vậy nè cái cái cái cái đốt mỡ là cái về sức khỏe cái về ghim còn nó có cái về cuộc sống nữa mà Di Nguyễn là gì cha đẻ của triết lý ghim phục vụ cuộc sống nghe ghim tôi cũng cần mà cuộc sống tôi cũng cần và thấy không cái sự nãy giờ Duy nói chuyện với các bạn đầu livestream vô Duy rất là buồn ngủ ô lộn xin lỗi bạn đầu đầu vlog vô Duy rất là buồn ngủ khát nước nữa nó nói không có thần mà nãy giờ bạn thấy không nói chuyện nó phải rõ ràng nó phải tỉnh táo nếu mà không có được sự tỉnh táo nói lấp liền nó tại sao Duy Nguyễn đam như thánh nhất là nhất là lúc uống ao liếp á không uống này nói chung uống những cái thằng nào á có chức năng giúp cho chúng ta sự củng cố cái sự gọi là tập trung sự minh mẫn và sự nhạy bén đó nó có dòng những cái dòng súp nó phục vụ như vậy đó nên các em xài súp thì các em phải hiểu súp chứ các em không không phải xài súp cứ cá tối ngày cắm đầu cạp vô quay whey protein nó chỉ là một trong nhiều loại xích thôi cuộc sống này nó không nó nó, cần sự hoàn chỉnh em hiểu không nó cần một sự cân bằng chúng ta khỏe mạnh trong phòng gym nó chúng ta đẹp đẽ vào cuộc đời thì chúng ta phải còn phải thông minh trong phòng họp nữa đúng không phải vậy nữa và phải cháy bỏng trên phòng ngủ nữa không giỡn đâu nó chơi với anh duy là hướng tới sự hoàn chỉnh và cái video review sản phẩm đốt mỡ dạng bột tuyệt vời của hãng Raspberry Quara Lin. sẽ được kết thúc ở đây. sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu phái huy hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chơi cùng dòng điện phấn cay nghĩa mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phóng dạ đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cô có đi rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn